À, chào quý anh chị nha Bây giờ em đang đi vô một cái lô đất à, thuộc à, ấp à, Tân Định, xã Minh Tân Lô đất rất là đẹp Hiện tại là đường này đang làm à, Nó đổi à, đổ sỏi đá mi luôn nè Giờ à, từ ngoài đường này vô tới lô đất là khoảng hơn trăm mét trăm hai chục mét à Chính xác đó Và đường điện nó kéo vô tới nơi luôn đó nha Đang làm trụ điện Bây giờ mình vô lô đất này ha bên đây là nó mua xe du lịch xe tải đi vô tới nơi luôn tới đất luôn tới đầu đất này không này là không có bên đây là bên thằng nào đó mua nó làm đường này luôn nè à. đổ đất nó làm đường luôn thấy không cái đất nó lên có giá trị nè đúng rồi này miếng đất của em là từ cái cây đó đó đây nè đó cây cao đó, đổ qua 20 mét nè từ cây này nè cây trụ điện nè à, từ cây trụ điện này đúng không đổ qua anh kia 20 mét hai mặt tiền đợi đi xuống nhé là từ cái trụ điện này không à, anh chị thấy là từ cái cây trụ điện này ha bây giờ mình đi qua đường này đổ qua tới bên đây là hai chục mét là lâu cái số này đúng không đổ qua đây rồi lô đất của mình á là diện tích từ ngay cái đầu xe ngay cái trụ điện mà mà cái đầu xe du lịch đó em đang đứng á anh chị à, kéo dài qua tới đây 20 mét và tâm thẳng xuống vuông nhất ở đường ở sau đường ở sau có đường điện nhà dân ở sau á là 58 à, mét ha ở đây thì à, lên thú cư được không, lên không lên thú cư được xây thì bao xây ờ ở đây thì có sổ riêng rồi nha anh chị bao xây ở đây 20 mét là mình đã có sổ cầm tay rồi như ở đây thì anh chị thấy đất bằng phẳng nè có xu cậu luôn nè nội cái xu này mà mình chưa ra là cũng được mớ tiền rồi đó Tất rất là bằng phẳng luôn nha vuông nhất luôn tới cái mặt bên đây là đường đá đỏ đường đá đỏ này lên nhựa không ta đường đá đỏ này thuộc dạng đường đá đỏ này thuộc dạng nông thôn mới nó sau này nó cũng lên nhựa nhưng mà hiện tại là chưa có lên nha anh chị cái à, cái đường nó đỏ này mới là cái mặt trước đó tại vì bên đây nó có đường điện là đường cấp quan nó vô tới nơi luôn để em đi qua đây cho anh chị rồi chút nữa anh chị xin xe bo qua đây luôn ha đây đây như nhà anh chị thấy nè ở đây thì ờ, đi vô xóm dân nè đó rừng nó đỏ nè đường nó đỏ này sau này nó cũng lên nhựa luôn nha tại vì ờ, có đường điện nè đường cấp quan nè anh chị thấy không đường đá đỏ này là đường đá đỏ thông nha chứ không phải đường đá đỏ cục đâu đó nó thông nó đi vô xóm dân thì ờ, cái lô đất này thì nó giáp với lại một cái trại gà nhà cái khu công nghiệp công nghệ cao giữa Minh Tân và Minh Hòa thì ở đây là giáp đất với Minh Hòa rồi lô đất này rất là tiềm năng cũng như là anh chị có thể mua đầu tư anh chị mua cất nhà yến à, bên đó thì người ta xây nhà yến rất là nhiều ha chút nữa em sẽ quay ra đầu đường kia em sẽ quay cho anh chị coi mấy cái nhà yến người ta ở đây người ta nuôi yến cũng rất hiệu quả chiều về yến rất là nhiều rồi anh chị quan tâm lô đất này thì hãy để lại cho em à, cái à, thông tin đất ha à, cái lại cho em cái uh, số điện thoại và kết bạn zalo với em ha em sẽ gửi cái thông tin đất cũng như là cái hình ảnh đất cho anh chị xem à, anh chị à, hãy đăng ký kênh youtube của em nha và theo dõi cái trang facebook của em tất cả những cái lô đất em đang đi quay á là lô đất em đều giáp chủ và chắc nguồn trăm phần trăm cho anh chị hết đều có sổ riêng hết những lô đất nào mà em có nói à, thí dụ tách nền mà đầu tư không thổ cư hoặc lên có thổ cư như thế nào em sẽ nói cho anh chị biết cho nên anh chị cứ yên tâm như anh chị thấy hang ở đây thì dân sống là đầy đủ nè à, cấp quan đường điện thì đã vô tới đây còn thì đường lớn luôn đường đá lớn luôn đường đá này sẽ lên nhựa và như anh chị thấy thì cách đây à, ngay chỗ em đứng á, thì à, khoảng 100 mét thì nhà Yến người ta cất rất là nhiều bên đó mấy căn luôn rồi bên đây nó có cái khu trại gà rồi khu dân cư full luôn bên kia kìa đó anh chị thấy không cho nên lô đất này á, thì giờ mua đón đầu đầu tư á, giá rất là mềm mình để mình đầu tư mình cất nhà yến hoặc là mình cất nhà ở hoặc là mình à, à, sang tay lại mình à, mua bán nước sống rất là là thích hợp nha anh chị anh chị quan tâm lô đất này thì để lại số điện thoại bên dưới với mẹ em nha nhớ đăng ký vô kênh youtube ủng hộ em nha em sẽ gửi sổ và thông tin đất cho anh chị nha. đây là cái con đường chính vô cái lô đất của mình nè anh chị đây đây là cái đầu đường chính đi vô lô đất mình nè đường đá đỏ nè đó anh chị thấy không hệ thống cơ sở hạ tầng đường điện cáp quang là đầy đủ dân full luôn cho nên là lô đất này à, bây giờ hiện tại là từ ngay cái điểm em đứng á, ngay cái đầu ngã ba này nè vô tới lô đất là khoảng 150 mét ha, khoảng 150 mét theo đường đá đỏ lớn này đó cho nên là anh chị quan tâm lô đất này thì hãy để lại số điện thoại nha em sẽ gửi thông tin sổ qua cho anh chị anh chị kết bạn zalo với em nha